xin chào anh em Vâng thì à, hôm nay mình đang có một chiếc Black Sat 4 Thì à, chiếc máy này đã rất là nhiều bạn review Và anh em cũng không còn xa lạ gì nhiều nếu anh em nào chuyên chơi gaming phone đúng không Thì à, mình bán chiếc máy này cũng rất là nhiều rồi Và chủ yếu là bán online, bán tại shop Thì mình hỗ trợ được tiếp rồi mình không nói Nhưng mà chủ yếu bán online cũng nhiều Thì ngày hôm nay mình cũng muốn làm một clip là mình sẽ mở hộp nhanh với chiếc máy này Và hướng dẫn anh em cách cài Google bởi vì mình bán online và rất là nhiều anh em bỡ ngỡ mà không biết cài google kiểu gì để mà anh em có thể cài game được để anh em có thể chơi game được Ờ, đúng không? Thì hôm nay nay thì mình sẽ mở hộp nhanh và hướng dẫn anh em cách cài game cho chiếc máy này nhé. Thì hiện tại bên mình đang bán chiếc máy này với giá chỉ có hơn 9 triệu thôi. Chỉ hơn 9 triệu anh em nhé. Anh em muốn biết chi tiết ấy thì mình có cái clip báo giá ở bên dưới ấy. Hoặc là anh em có thể vào website mình là msm.vn. Còn nếu anh em không thích ừ, ngại xem website thì anh có thể gọi điện trực tiếp cho mình theo số điện thoại là 0225 652 6789 hoặc số điện thoại cá nhân của mình là 088 88 88 641 nhé thì bây giờ mình sẽ mở hộp và cài hướng dẫn anh em cách cài của được đó thì Black Set 4 thì nó như này anh em này có một số một số lô trước ngày xưa mình về ấy, thì nó sẽ không có một cái tem của Black Sat 4 nó ghi chữ Black Sat 4 đây thì lô đợt này về ấy, thì đa phần là nó sẽ có cái tem kiểu game của Black Sat 4 như này đó chữ bằng tay săn vốn này được trước thì hộp nó là hầm hố nhá sản phẩm này nó khác với sản phẩm khác của Xiaomi là nó sẽ không có unlock order hay là không có ROM quốc tế để cài hiện tại đến bây giờ vẫn chưa có đó sau tới thì không biết là có anh em cộng đồng mạng nào hỗ trợ cài chiếc máy này hay không nhưng mà từ Black Sat 3 trở về trước thì vẫn chưa có anh em nào cài được tiếng Việt thế nên anh em nào chơi game chú trọng vấn đề chơi game không quan trọng về vấn đề ngôn ngữ thì anh em nên mua một chiếc máy này bởi vì nó chơi game thì phải nói là hỗ trợ rất là tốt luôn hiện tại có K40 gaming nhưng mình thấy thì chiếc máy này nó vẫn có xứng đáng hơn một chút đó thì đây là phiên bản 6 g 128 nhá mình sẽ mở hộp cho anh em cho này đấy hoàn toàn nguyên siêu thì như thế này đó thì mình sẽ mở hộp nhá mình cho này siêu ạ lại cái điều đặc biệt của sản phẩm này nó có theo một cái củ sạc rất khủng luôn nó theo theo một cái củ sạc vô cùng là khủng luôn đó mình chỉ bật mí như vậy thôi thì bây giờ mình sẽ mở nhá anh em nào mà mua vào về mà bóc ra củ sạc không phải như củ sạc này á, thì chắc là anh em bị đóng lại siêu rồi bởi vì theo sản phẩm này nó củ sạc khủng lắm gần như chưa có chiếc máy nào của Xiaomi theo được củ sạc như vậy à, đó anh em nhìn thấy logo cá mập không Black Sat này cá mập đen này à, theo máy thì uh, cũng như những chiếc Xiaomi khác thôi nó bao giờ sẽ có một ốp lưng bao giờ nó sẽ có một cái ốp lưng thì với ốp lưng black sát thì nó dạng ốp lưng nhựa cứng như này đó ốp lưng nhựa cứng như này nhá đó, và nó sẽ sẽ chỉ bao hai bên trên dưới thôi nó là nhựa cứng mà hơi dính này đó, theo nó thì có thêm một số sticker này logo ví dụ logo chữ S này hay là chữ black sát này dạng tem à, laser tem bóng ấy và logo cắm mập đen ở đây rất là đẹp để cho anh em có thể dán vào một số ví dụ dán ốp lưng hoặc dán vào một số thiết bị khác mà anh em thích đó sách hướng dẫn sử dụng cũng như là giấy bảo hành đơn giản như này thôi đây là giấy bảo hành này đó ghi thông tin đây thì đây là giấy bảo hành của Trung Quốc nhá chứ còn nếu mà mua bên mình thì bên mình bảo hành online chứ mình không cần phải giấy đâu nhá đó sách hướng dẫn sử dụng của nó đây nó một số thông tin cơ bản như cách lắp sim thôi một số thông tin cơ bản cách lắp sim hoặc là tiêu chuẩn bảo vệ rồi tiêu chuẩn các kiểu đó cái này thì chúng ta toàn là tiếng Trung Quốc chúng ta không cần đọc làm gì cả đó đây, trong này thì hết rồi không có gì cả nha à, bây giờ là nhấc cái máy qua bên trước tí chúng ta xem máy sau cho vụ kiện nha có một củ sạc rất khủng luôn đó, phải nói lại lần nữa là như vậy này có một cái uh, lót ở chỗ này nó giới thiệu sơ qua về cấu hình nhé ví dụ như là snap là Snapdragon 870 này đó, hỗ trợ 5G nhá màn hình còn 6,67 inch AMOLED này uh, tổng số quét là 144Hz luôn gần như là cao nhất hiện tại đó củ sạc theo máy nó sẽ là 120W củ sạc 120W luôn anh em nhé trên này nó ghi rõ này pin của sản phẩm này là 4.500 rồi. anh em chơi game thoải mái luôn đó đây thì đấy củ sạc 120 121 của nó như này, anh em này anh em thấy đủ khủng chưa à, rất là to và nặng luôn đó anh nhỉ cái máy gaming K40 gaming nhá K40 gaming có cái sạc 67W thì mình đã thấy hoành tráng lắm rồi nhưng mà theo sản phẩm Black Sat nó sẽ là sạc 120W luôn đó, anh nhỉ nhá sạc vô cùng là khủng luôn nhá đó cái sợi cáp thì chắc là không tinh tế những cái sợi cáp của K40 gaming đâu nó chỉ là sợi cáp giống như chiếc máy Xiaomi khác thôi Đấy, đó là một cái cổng ờ, USB-C có màu da cam cổng USB A có màu da cam như này thôi đó. khi chơi game vẫn vướng nhưng mà tốt nhất là chúng ta không nên vừa sạc vừa chơi đúng không ok thì bây giờ đến nhân vật chính này đó, bỏ cái củ sạc xịn ngồi bên này để ra này này đó, để củ sạc xịn này đây đến nhân vật chính này Black Sat phiên bản màu đen nguyên siêu như thế này Đấy nhá bài nhá đó hoa văn tập trung về chữ S có một hình cảm giác nhỏ ở đây camera gồm ba cụm camera trên này trên này thì anh em review rất là nhiều rồi thì mình chỉ cho anh em xem sơ qua như vậy thôi và cũng nốt chơi game giống như của K40 Gaming ở đây nha đó bây giờ khởi động lại máy này rồi khởi động lại máy khởi động máy lên thì nó sẽ có logo là Black Backsat đây rất là đẹp em nhìn nhé rất là đẹp luôn cầm chơi game này vô cùng là chắc luôn ngày xưa Black Sat một ấy thì nó theo cái, cái gọi là cái đốc game ở đây Black Sat 2 cũng vậy <coughs> còn <coughs> còn bây giờ ấy thì là nó sẽ là cái nút chơi game ở trên này đó còn K40 Gaming thì nó đã học theo cái này ok hệ điều hành có giao diện là Joy U12 chỉ có tiếng Trung và tiếng Anh thôi nhá đó. chúng ta sẽ bỏ qua toàn bộ kết nối để vào bên trong xem trước thì cái sản phẩm này anh em phải chấp nhận được việc ấy hiện tại bây giờ vẫn chưa có tiếng Việt và tương lai thì cũng sẽ rất là khó bởi vì đến thời điểm hiện tại Black một, 1, hai hay là Black ba vẫn chưa có tiếng Việt đó là Black Sat thì liệu là nó có hay không à có Miku đây này đó có hình ảnh của một nhân vật uh, điện tử nhá ok đây là hướng dẫn các anh em cách setup cái nút này đó. bước thứ nhất là chúng ta có thể gạt ra ok tiếp tục này bước thai ấn xuống này à, nó hướng dẫn qua về cái nút này thôi còn cái nút này thì nó sẽ sẽ có cách cài đặt riêng chút nữa mình sẽ chỉ cho anh em đó thì giao diện của nó đơn giản này thôi thực ra nếu anh em nào mà không quan tâm thì cái vấn đề ngôn ngữ ấy ví dụ như mình chẳng hạn tiếng anh như thế này là mình cũng dùng thoải mái nhưng có vấn đề rất là rất là rất là đáng tiếc ấy. có nghĩa là hiện tại bây giờ ở bên trung quốc ấy, thì hoàn toàn là người dân không được dùng những dịch vụ của Google hay là Facebook ấy thì những chiếc máy mà bán ra thị trường nội địa Trung Quốc ví dụ như chiếc máy này hay những chiếc K40 chẳng hạn thì đều hoàn toàn không có Google không được cài Google theo thì mình đã hướng dẫn anh em cách cài Google trên Xiaomi rất nhiều nhưng riêng Black Sat này nó sẽ có một cách cài cách cài hoàn toàn khác nó không giống như là là là là trên những chiếc Xiaomi khác bởi vì nó đâu có cái chợ get app của Mi đâu đúng không mà nó chỉ có một cái gọi là app market ở đây thì trên cái app market này ấy, thì chúng ta tìm Google nó sẽ không ra đâu đó, nó sẽ không ra đâu và muốn cài Google thì đầu tiên mình sẽ thử kết nối wifi trước nha mình sẽ kết nối wifi trước này đấy nha bây giờ mình đã kết nối wifi rồi mình thử vào cái ờ, app market à gọi là cái gì cái ờ, app market là xem liệu Google hay không đó mình nhớ là không có à, thế mình rất là khó có thể hướng dẫn được anh em à, anh em vào, vào Google nhá đây Google nó chỉ như này thôi Google Play như này đó, ví dụ như K40 Gaming thì chỉ cần tìm Google Play và update là được nhưng hoàn toàn trên chiếc máy này không có nhá bây giờ thì um, các bạn vào cho mình cái trình duyệt này nhá vào trình duyệt này đó cho nó quảng cáo xong rồi đã bởi vì cái này chỉ quảng cáo Trung Quốc rồi thì uh, các bạn vào cho mình luôn cái trang web rất là nổi tiếng đó là youtube.com à, vào thẳng youtube luôn đúng không youtube.com nhá bác nào đang ở Trung Quốc thì không vào đâu nhá cái này thì chỉ ở Việt Nam vào được thôi ở Trung Quốc thì phải cài cái VPN đi thì mới vào được đó thì vào youtube.com này không phải để xem youtube đâu mà để vào cái trang kênh youtube của mình này mmm.vn nhá à, vào cái trang youtube của mình nhá vào đây này vào cái clip đầu tiên thì bây giờ nó là clip báo giá bởi vì mình chưa cho clip hướng dẫn anh em chạy này lên đúng không còn khi mình cho lên thì em vào luôn cái clip mà mình đang nói này đó vào cái clip này đó sau em xuống cái phần mô tả nhá xuống phần mô tả có cái phần google driver này đó thì mình để cái đường link để down cái dịch vụ google cho cái chiếc máy black sat 4 này ở trong này lưu ý là cái này chỉ cài được cho black sat 4 và black sat 4 pro thôi nhá đó thì vào cái này nhá đó đó à, thì nó nhảy sang cái ờ, driver như này đó, thì chúng ta sẽ ấn các bạn sẽ ấn vào cái phần download về nhá đó download này download nó về đây nó ở dạng này như này ấn nút này để download nha à, đó nó nhẹ thôi nó có mấy chục mê thôi nó đào rất là nhanh tốc độ mạng nhà mình thì càng nhanh thì nó đào càng nhanh đó chờ đào về đi nó chỉ ấn một phát đào một file thôi Đấy, chờ đào về nha không cần phải dùng máy tính gì cả chúng ta dùng trực tiếp bằng điện thoại thôi đúng không đó bởi vì mình để là file zip thế là chúng ta hoàn toàn có thể giải nén bằng cái file manager được đấy à, mặc định nó như này nhé thì chúng ta vào phần tool này chúng ta chọn phần file manager này đó chúng ta đồng ý đi à, ok nha à, ok hết cho nó bây giờ nó là file google vừa đa về đây nó vừa đa về nó nằm ở đầu tiên đây đó hoặc anh ấn vào ờ, vào bộ nhớ này anh em bấm vào phần download đấy đây này đó, làm như này anh em ấn vào đây nhá cho ách anh em ờ, giải nén ra cho mình đó giải nén ra ok nó đã làm file như này đúng không nó là cái file folder như này trong đấy nó sẽ có bốn file đây năm file à, nó vào đây năm file như này nhé đây, cái file text thì uh, bỏ qua đúng không thì chúng ta sẽ cài một cái file từ trên dưới thực ra text là mình hướng dẫn anh em ờ, mình sẽ viết viết cho anh em cách uh, cài cơ bản thôi đó ở trên này nó ghi này à, mình hướng dẫn anh em quảng cáo thôi đó còn lại là anh em uh, không cần phải đọc cái file text đâu anh em chỉ cần uh, cài từ trên dưới thôi đầu tiên là cái file như thế này cái file này là file Google dịch vụ Google ấy rất quan trọng thì cái file đầu tiên đó file này thì nó nặng nhất nó khoảng hơn 50 mươi đó cái file đầu tiên nha ok đăng nha tiếp nữa là chúng ta sẽ cài file thứ hai này Đây. đó cài đặt này ok đăng nha chúng ta sẽ cài tiếp file thứ ba này có bốn file thôi nhanh thôi đó nhưng quan trọng nhất là file cuối cùng là file google play Đấy, đặt nha và quan trọng nhất là cái này em chú ý này đến bước này em phải chú ý nha file play này em cài nha đó cho nó cài xong này đây này lưu ý bước này nha bước này phải lưu ý này rồi khi nó cài xong này thì đừng ấn đăn mà ấn open luôn chứ nếu mà ấn đăn thì nó sẽ bị lỗi đấy ấn open luôn nhá đấy mở luôn ok thế là chúng ta đã cài xong đó chúng ta có thể đăng nhập vào rồi đúng không đó có thể đăng nhập vào rồi khi chúng ta đăng nhập vào thì chúng ta có thể cài được youtube này cài được google này cài được uh, này và để chúng ta có thể xóa được những cái ứng dụng của Trung Quốc đi bởi vì ứng dụng Trung Quốc chúng ta đâu cài đâu nhìn còn ngứa mắt nữa đúng không đó cài Google thì nó đơn giản như này thôi đó có thể yêu cầu ta cài đặt tài khoản Google rồi đó thì bây giờ là mình có một cái mình phải nói anh em như này này hiện tại Black Sat 4 là thiết bị chơi game thiết bị game gaming phone thì chủ yếu là anh em chơi game đúng không nhưng mà cái vấn đề khi chúng ta cài cái Google Play này vào trên những chiếc PlayStation 4 này hay là những chiếc mà của Trung Quốc ấy thì thường thường tải những file game nặng ví dụ như là PUBG hay là Liên minh Tốc chiến một số game mà trên trên một ghi hơn một ghi ấy thì nó hay bị gián đoạn đó thế nên là mình khuyên anh em một lần là anh em nên dùng cái trợ ứng dụng ngoài là cái APK Pui ấy anh em có thể vào Google nhé và cái trình duyệt anh em gõ cái google.com này đó anh em tải cho mình à, anh em cài cho mình cái APK Pua bằng cách anh em ghi APK luôn đây ngay trên cùng APK Pua này đó anh em vào cái trang chủ của nó trang chủ đó nhá anh em tải cho mình cái này đây sử dụng ứng dụng APK, APK Pua nhá tải nó về thì anh em nên dùng cái này thì dùng cái này thì nó sẽ tải được một số game nặng dễ hơn và nó tìm kiếm dễ hơn nó thật mấy anh em là như vậy đó ít bị lỗi này ví dụ như anh em cài PUBG này hay là cài lên minh tốc chiến này cài lên minh uh, uh, liên quân này hay một số game uh, như là in uh, ờ, Genshin Impact mà tầm 10 g ấy thì cài bằng cái này nó sẽ dễ nó đỡ bị lỗi hơn là cài Google Play bởi vì nhiều khi Google Play mà cài trên những cái máy của Trung Quốc những cái chiếc máy mà lánh sát này ấy, thì uh, hơn ghi mà anh em đao gần xong rồi nó lại báo lỗi thì lúc đấy rất là mất thời gian của anh em đó, và nếu anh em nào mà dùng dữ liệu mạng bằng sim 4G sẽ rất là tốn kém sim 4G đúng không đó thì dùng cái này thì chúng ta có thể tải được app tải được những game nào rất là dễ mà không bị lỗi này đó, UPG nhé đó, ờ, nó cũng đầy đủ ở đây đó, đó ờ, anh ấn vào install thôi là nó sẽ download cái game này về và cài cho anh em rất là nhanh đó thì hôm nay thì mình làm clip ờ, bóc hộp nhanh và hướng dẫn anh em cài cái này đơn giản như vậy thôi Google anh em nào mà không biết cài hay gặp vấn đề lỗi gì đó thì anh em có thể comment bên dưới video này hoặc là anh em có thể gọi điện trực tiếp với số điện thoại 0888888641 nhé thì mình sẽ hỗ trợ trực tiếp cho anh em online từ xa hoặc ờ, nếu anh em có nhu cầu muốn mua chiếc máy này thì hiện tại bên mình đang bán với phiên bản 6GB mỗi trong 128 các phiên bản khác thì mình sẽ cập nhật trên website mm.vn để biết chi tiết anh em cứ vào website mm.vn để biết giá chi tiết cũng như chương trình khuyến mại thì bên mình có hỗ trợ ship OD toàn sản phẩm này lên toàn quốc anh em cứ liên hệ với bên mình và mình sẽ ship anh em nhận được hàng anh phải thanh toán nhé bảo hành 1 đến 1 đến 45 ngày đó, bảo hành rất là dài nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm đó, nhận hàng phải thanh toán nhá cảm ơn anh em xem clip chào và hẹn gặp lại anh em nhớ cho mình một like nhé